Hello, xin chào tất cả bạn đến với channel của chú Hè Mini Và ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn bài tập về làm con heo Rồi, với bài tập con heo này thì chúng ta chỉ cần một quả bóng ừ. Chú Hè thích màu hồng, là màu hồng nhá Rồi, lấy màu bong bóng màu hồng ra nè, sau đó chúng ta bơm lên Con heo thì chúng ta bơm ngắn thôi nhá, hai hơi một hai Rồi, chừa rất là dài các bạn nè ừ. Rồi, sau đó chúng ta cột lại nào rồi, việc đầu tiên chúng ta dùng một ngón tay, đây là ngón tay thần kỳ. Ừ. Chúng ta giữ và đẩy mạnh cái đầu này vô bên trong. Đó. Sau đó chúng ta bóp mạnh và cầm lấy cái kết nối bên trong và dùng hai ngón tay đẩy ngón tay của mình ra bên ngoài. Đó. Sau đó chúng ta vặn lại. Sau khi vặn lại thì nó sẽ được hình thù như thế này. À, còn đoạn coi vậy chứ hơi bị khó nha các bạn hãy cứ tập từ từ. Sau đó chúng ta lấy ngón tay út chúng ta giữ vào đây. À, để chúng ta giữ lại. Sau đó chúng ta làm lại một hạt đầu nhỏ thôi nha các bạn một đậu nhỏ xíu thôi đó sau đó chúng ta cần một đoạn khoảng ba ngón tay xoắn một cái xong tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu khoảng hai ngón tay à. tức là khoảng bằng một nửa của cái cái hạt đậu như thế này là được nè các bạn sau đó chúng ta lại dùng một đốt khoảng ba ngón tay à. bằng với cái đốt vừa làm và tiếp tục lại một đốt nữa bằng với hạt đậu này hai ngón tay à. sau đó chúng ta lại tiếp tục tạo thêm một đốt nữa bằng với cái đốt này bằng ngón tay À, sau khi nó sẽ được hình thù như thế này nè các bạn sau đó chúng ta sẽ gắn cái đốt ba ngón tay này vào cái đốt nhỏ này này gắn đầu này nha các bạn đây nó ra hình thù như thế này nè các bạn đấy rõ chưa nào sau đó chúng ta dùng cái mũi này nè chúng ta để qua bên này và chúng ta khóa hai đốt nhỏ này lại với nhau sau khi khóa thì nó sẽ được hình thù như thế này nè các bạn à, và cái đầu con heo Ừ. sau đó chúng ta bắt đầu làm chân của nó ba đốt tay nha các bạn rồi một cái chân tiếp tục thêm một đốt nữa ba ngón tay bằng cái này ba ngón tay đúng vào đây sau đó chúng ta làm một đốt nhỏ để giữ cái cổ lại một đốt nhỏ là xíu thôi nha các bạn đó xong giữ ừ, để xem cho các bạn để nhìn đây ta à giữ nè xoắn nó lại với nhau sau khi xoắn thì cái đốt nhỏ này nó sẽ giữ cái cổ lại <laughs> sau đó tiếp tục chúng ta tạo một đốt khoảng bốn ngón tay à, làm cái mình của nó rồi lấy tay giữ lại tiếp tục làm hai chân sau ba đốt tay ba đốt tay <laughs> gắn nó rồi đoạn còn lại chúng ta chia đôi nó ra chia đôi nó ra rồi rồi chúng ta gắn nó vào đầu này nè chia đôi ra xong gắn vào đầu các bạn có nhói vô lại chúng ta bóp thật mạnh cái nào rồi chúng ta gắn nó xuống phần đuôi của nó nha các bạn bóp phần mạnh nào ừ. hãy lì hao ấy một đốt nhỏ à, là cái đuôi của nó nha à. rồi sao cái đuôi rất là tí hon đúng không nào rồi vậy chứ con heo này không đơn giản nhau đâu nha các bạn các bạn hãy cố gắng lên <laughs> rồi công đoạn tiếp theo của chúng ta là vẽ của nó thôi con mắt hai con mắt đậu mũi heo rồi để tránh hiểu nhầm nó là con lợn thì chúng ta ghi chữ heo lên luôn nha các bạn heo rồi như thế là đã xong rồi à mọi ý kiến thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới và hãy nhớ như thường lệ like share và subscribe kênh của chú hè mini nha bye bye